ấy là đây cho người ta bỏ đây hai gì cái chung này ấy biết hay là còn đi bỏ không thì vùi cho nó khỏi khô đất này ừ. ai biết làm này cháu đi vùi đất được không? Ừ. Ờ, Con đi cho này cho một cái nước nó kể ra thì cho một mộng bỏ vào một nẻo còn hột chưa mộng thì bỏ một nẻo đúng nó phải vậy đây là đang làm đây hết thì thấy chỗ nào thì đẹp đất này cũng được đất ngon rồi nó rồi mà sao nó nắm cỏ vậy? Chắc để nó càng nắp ngon càng nắp cỏ Đấy mà ngày nọ nó nắm cỏ thế không biết Càng nắp ngon càng nắp cỏ À quên, quên nha Thôi chuyện Chào bà con Ngày hôm nay công ty Silic Tân Phát sẽ hướng dẫn bà con cách trồng nạc xuân trong vụ à, màu xuân của năm 2023. Hôm nay ngày âm lịch là ngày 8 tháng Giêng năm 2023 và trên diện tích là 5 xào Bắc Bộ bằng sấp xỉ bằng 1.800 m2 à, và với trồng với giống nạc là giống xoắn dầu và à, thực, video này được thực hiện tại ruộng của thầy Thích Lữ Diệu Tâm là trụ trì của chùa Hoàng Bà xã Khánh Đời huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với uh, một quy trình để ừ, bón phân silic Tân Phát cho làm ừ, ở đây thì ờ, ừ, chúng tôi chuẩn chúng tôi hướng dẫn bà con là bón phân silic bón nốt bằng phân silic và đến giai đoạn bón thúc thì ta thúc NVK thì NVK thì bà con với một sào bắc bộ 360 m2 thì bà con cho là uh, 20, 25 cân 25 cân cho một sào bắc bộ và silic tân phát loại túi 5 cân này và túi 5 cân này thì bà con cho là 15 kg tức là bằng 3 túi phân này các bạn bà con nhé trên một xào bắc bộ và à, sau đây thì chúng tôi sẽ xé túi phân này ra đấy để mình rắc lót cho làm do cái à, việc là bón phân ấy và mình bón 15 à, cân cho một à, xào ấy thì mình có thể là là, là bón theo tính chất là bón uh, vung cho ở trên mặt đất để sau khi làm đất à, vì đó, nó là nhiều mà ta có hai cách bón một là ta có thể rắc vung ở trên cái diện tích mà đất đã làm xong mà chuẩn bị là chúng ta rạch luống để chúng ta uh, cắm hạt tra hạt hai là ta có thể ờ, rắc vào từng rãnh luống à. ở đây là các bác ấy là áp dụng theo cái phương pháp là vung đấy hả rắc vung chân mặt luống với cái diện tích chỗ này là đã bà con ờ, đã trồng rồi bây giờ là ta có thể dâng vung đây là sang bên này đây đây sang bên kia đi sang bên kia kìa đây thưa các bạn mọi người là vừa vừa bón phân vừa là rạch luống và tra hạt vâng trước khi mà rắc phân thì chúng tôi hướng dẫn bà con về cái đánh rạch ở đây thì mình à, chúng tôi chỉ đạo là hàng cách hàng là 20 cm và cây cách cây là 10 cm đây thưa các bạn đây, đây. các con có thể thấy là và sau khi đã đánh rạch ừ, rạch luống là 20 20 rồi 20 nhé thì bà con tra hạt tra lạc bằng cách là cây cách cây là 10 cm đấy và phân silic ở đây thì NPK thì mình chúng tôi chỉ đạo là sẽ bón thúc và với một à, như chúng tôi đã nói là một xào là 25 kg còn silic là 15 cân thì bà con có thể có hai cách rắc một là bà con rắc rạch như thế này rắc rạch rắc theo cái rạch của nó ở cái khe ăn uống như thế này đấy hai là bà con có thể rắc vung đấy thì ở đây là chúng tôi chọn biện pháp là rắc vung để cho nó nhanh bùi lắm Có Ôi dồi, nó phù dày dày đó Khô nó còn không lên Thì cái này là khô này Mà bỏ khô thì được được, bỏ mộng cá lắm Thế nên sau khi mà đã gieo hạt xong là bắt đầu ta chuyển sang giai đoạn là lấp đất đấy thưa các bạn đây. Nếu các bạn có thể dùng chân đá đất vào thế là là được. Khi thấy có, có những cái uh, cục đất to thì ta có thể bỏ ra không hồi bình thường chứ không thể cái này mà khô thì cũng chỉ đến sáu giờ nó khô tất vậy thôi nói là ở đây đúng đúng là mà quay được à, cái gì bơm được cái gì <laughs> quay bơm được cái nước thì nó hơi quay chứ người ta nói vòng quay con trẻ ít người nhiều ruộng đúng không ừ. cái mỏi chứ à, vâng à, thưa bà phạm thị trắng là bà đã áp dụng cái phân silic tân phát này được mấy năm rồi ạ và cái và khi mà dùng cái phân silic tân phát cho lạc thì cái uh, hiệu quả nó như nào ạ vâng chúng tôi uh, dùng cái phân ảnh đã bốn năm năm nay rồi như vậy là lạc nó lên là rất khỏe và cái phân này là nó ủng hộ cho bộ rễ rất là tốt củ lạc thì mấy mà nhiều củ ra nhiều hoa vâng chúng tôi à, bón lót sau khi mà lạc lên khỏi rồi đậu khoảng 10 à, phân thì chúng tôi lại bón à, NPK NPK thì lúc đó bà bón bao nhiêu cân ạ? Trên một xào Lúc bây giờ bón là 25 cân một xào Vâng Mình bón NPK gì cũng được chị ạ? Vâng Vâng. Có nên là bây ca sau khi gần vun lạc ờ, ra hoa héo ờ, hoa rồi à. thì chúng tôi lại uh, mỗi xào uh, 5 cân kali. À ừ, ừ, thêm 5 cân kali nữa. Vâng. Vâng. Vậy là chúng tôi vun vào là đến lúc đi rõ là củ lạc nó chắc nó khỏe. Vâng. Mà bộ rễ rất khỏe, không chết cây. Vâng. Không bị chết héo phải không ạ? Vâng. Vâng. À, vâng thưa bà là cái tỷ lệ mẩy này thì bà đánh giá là tỷ lệ mẩy này ở ờ, trên lạc nó đạt bao nhiêu phần trăm ạ? Vâng, máy uh, 90 phần trăm 90 phần trăm? Vâng à, Trước đây mà chưa có Silic Tân Phát thì ờ, cái tỷ lệ lạc ở đây nó như nào ạ? Trước chưa có cái phân này thì lạc mẩy của chúng tôi chỉ 60 phần trăm thôi à. Vâng, vâng, chúng tôi dùng cái phân này là là tỷ lệ mẩy là được 90 phần trăm 90 phần trăm Như vậy thì uh, tỷ lệ khi mà cho phân Silic vào Ờ, khi khi mà cho phân silic tan phát vào lạc thì cái tỷ lệ mẩy rất là cao và vâng. cái tỷ lệ củ lép của lú bú thì nó không đáng kể mà hạt một nó cũng ít hạt một tức là ừ, tức là cái cái củ mà một hạt đúng không ạ vâng một, một hạt, hạt nó ít nó nhiều nó đều củ vâng nó đều củ còn nếu mà dùng phân thường thì tỷ lệ là uh, củ mà một hạt thì nó nhiều phải không ạ vâng củ đã củ lép rồi nhưng lại củ một hạt nhiều vâng đấy thì uh, à, khi mà dùng silic tân phát thì cái hạt lạc mình ăn thì nó thế nào ạ? À? Ăn rất ngon. Ăn ngon. Vâng. Nó có béo hơn, có ngậy hơn không? Vâng, nó béo nó ngậy hơn là là không có phân silic. Nhà nào mà không có phân silic thì nó nhanh chết cây, bộ rễ nó yếu. À. Nó nhanh chết cây vâng. và ăn lạc nó không ngon. Vâng. À, khi mà dùng cái silic tân phát này thì uh, cái cây lạc nó có bị đổ không ạ? Khi mà mưa to gió lớn nó có hay bị đổ không ạ? Không ạ, cây nó rất cứng. À, vâng, cứng. thẳng đứng luôn. Vâng. Không vâng. có đổ thì sắt mà cây thì đẹp, vàng cây. Vàng cây. Đẹp. Vâng. Củ sai. Củ sai. Vâng. Còn ờ, không dùng phân này thì là cây nó xanh nó cây nó nhanh đổ. Vâng. Thì là nó hư nhiều. Qua đây thì bà muốn gửi gắm đến những người dân trồng màu, đặc biệt là trồng lạc, trồng khoai như nào ạ? Bà muốn nói với người dân như nào? Vâng, dân chúng tôi bây giờ dòng lạc, dòng khoai, dòng ngô là nguyên dùng phân này. À, vâng. Nói chung là, là nguyên dòng phân này. Mà lúa cũng vậy. Vâng. Lúa chúng tôi cũng dùng phân này để bón lót. Xong thì vi gieo. Vâng. Lót xong thì làm đất xong là gieo. Vâng. Cái lúa, đối với lúa thì ờ, cái ưu điểm cái silic này đối với lúa như nào ạ? Cứng cây, cứng cây đã sâu bệnh năm cân lạc mẫu các cái tỷ lệ mà đọc vỡ ôn học ra lâu thì nó phải cân rưỡi thôi không đáo ôn thì không có à. nó cứng cây là nó không đáo ôn cứng cây là nó không bị đáo ôn vâng. và cái tỷ lệ sâu bệnh nó có giảm nhiều không ạ? Sâu bệnh giảm nhiều. Trước chúng tôi phun 3 lượt thì giáo thì dùng phun phân đánh thì chỉ phun đậu à, 2 lượt thôi. À, thế là nó cũng giảm được khoảng ờ, ba bốn mươi phần trăm. Vâng. Cái sâu bệnh cho lúa. Sâu bệnh cũng giảm mà năng suất cũng cao. cái điện thoại tôi thấy đang ở trong ghế về mà nếu có ai hỏi bảo hỏi vô tình cái là lại mang sinh cho tao vâng, vâng. lạc ờ, tỷ lệ nảy mầm đồng đều và cây ờ, sinh trưởng phát triển tốt thì bà con có thể là ngâm lạc ngâm cái cái hạt giống này trong vòng 10 tiếng và sau đó sau khi ngâm 10 tiếng xong thì bà con đổ ra đổ ra trên một cái ờ, cái rổ cho nó ráo nước và, và sau đó mình phải đậy một cái khăn ướt vào để cho nó lẩy mầm mầm nó để cho nó nhí mầm như này đây để cho nó nhí mầm như này đây nhí mầm như này này đấy nhí mầm đây đây nó nhí mầm như này thì tỷ lệ hạt nạc sẽ lẩy mầm nhanh và đều hơn đấy còn nếu như mà bà con mà cứ mang lạc uh, ờ, củ ra mà trồng bình thường thì uh, tỷ lệ nảy mầm nó cũng vẫn nảy mầm nhưng mà nó sẽ nảy mầm còn tùy thuộc vào cả cái cái cái Chậm ờ, độ ẩm vâng. đấy thì uh, khi mà mình uh, đã ngâm trong 10 tiếng như vậy rồi thì bà con mang ra thì ta ở đây là hàng cách hàng như này như chúng tôi đã nói là 20 phân và cây cho... cây, cây cây là 10 sau khi mà cắm lạc xuống rồi thì bà con vun đất lại lấp đất lại Đấy, và sau đó đợi mưa xuân xuống thì là cây lạc sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn và khi mà cây lạc lên được 10 phân thì bà con à, bón khoảng à, từ 20 xốp đất tăng oxy và à, sau khi à, mà lạc à, à, tăng oxy làm xốp đất và giúp cho cây lạc sinh trưởng phát triển tốt hơn và khi mà cây lạc tắt hoa khi mà nó tắt hoa thì chúng ta sẽ nó héo hoa, đấy thì mình sẽ dùng khoảng 5 à, kg kali để lạc và lúc bấy giờ thì mình không rắc vung nữa bởi vì nếu như mà mình rắc vung mà kali nó dính vào lá thì nó sẽ bị tắc lá đấy hoặc nó vào thân nó bị thối thân thì bà con lúc bấy giờ ta sẽ rắc quanh rạch theo cái rạch, theo rạch theo cái rạch lạc này à. đấy. rạch giữa hai lúa à. Vâng. thì ờ, thì ờ, giúp cho cây lạc nó cái ờ, tỷ lệ sinh trưởng phát triển tốt hơn và củ nó sẽ mẩy hơn và chúng ta cũng không nên trồng thưa quá hoặc cũng không nên trồng dày quá bởi vì nếu trồng thưa thì thưa quá thì nó ít củ củ sai to củ nhưng mà ít củ mà trồng dày quá thì nó hay bị à, lạc lép lép hoặc là nó ít củ hơn đấy thì bà con lưu ý là ta lên trồng khoảng cách như chúng tôi vừa hướng dẫn là như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong quy trình à, trồng lạc bằng phân bón silic cân phát trồng là chúng ta làm đất nhỏ sau đó chúng ta đánh rạch hàng cách hàng 20 cm và cây cách cây là 10 cm và lạc ừ, giống thì chúng ta có thể là chúng ta chọn những cái lạc mẩy lạc có giống tốt và à, để giúp cho lạc sinh trưởng phát triển tốt cũng như là nảy mầm đều thì bà con lên ngâm nước trong khoảng 10 tiếng ngâm củ giống này trong khoảng ngâm cái giống hạt này trong 10 tiếng sau đó bà con vớt ra và đậy khăn ẩm lại sau đó thì chờ nó nảy mầm lên nó nó nhí mầm lên khoảng độ 1 2 mm thì chúng ta mang ra chúng ta cắm thì cây cách cây khoảng 20 cm và à, lưu ý là không lên ờ, đánh rãnh sâu quá mà ta đánh rãnh vừa phải như thế này khoảng độ um, ừ, 7 đến 10 cm thôi thế và chúng ta cắm hạt sau đó chúng ta lấp đất tra hạt xong thì chúng ta lấp đất lại như thế này và Phoenix thì chúng ta rắc vung trên luống trên mặt luống như thế này hoặc là chúng ta có thể là uh, rắc vào các rãnh ở các rãnh đã soi như này rồi sau đó thì bà con cắm hạt và tra hạt và lớp đất đấy còn LVK thì bà con dùng 25 kg cho một xào à, thì chúng ta sẽ rắc vào giai đoạn là ừ, khi mà cây lạc lên được 10 cm thì chúng ta rắc à, NVK thì chúng ta cũng rắc vung như là chúng tôi vừa hướng dẫn còn kali thì sau khi mà lạc mà đã tắt hoa thì đã héo hoa đấy tắt hay gọi là héo héo hoa thì chúng ta rắc là cứ 5 kg cho một xào bắc bộ 360 mét vuông đấy thì ờ, chỉ cần thực hiện như vậy thì uh, sẽ cho năng suất lạc rất là cao đấy, tỷ lệ mẩy rất là tỷ lệ mẩy phải đạt từ 8 5 đến 90 phần trăm khi mà dùng silic phát và uh, nó sẽ hạn chế được cái một là hạn chế số bệnh này hai là nó sẽ hạn chế được ờ, cái đổ cây cũng như là hạn chế cái tỷ lệ hạt lép rất là ít và lạc dùng silic thì à, không chỉ là tỷ lệ mẩy cao mà cái nhân của nó rất rất là đẫy hạt ăn nó rất là ngậy và ngọt hạt lạc và cái tinh cái cái dầu lạc thì nếu khi chúng ta mang ra ép thì cái tỷ lệ dầu lạc à, nó đạt tỷ lệ rất là cao và nó rất là ngậy rất là sánh cái dầu lạc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 và với một dòng phân bón hữu ích như thế này thì bà con hãy thử áp dụng trên các cây màu như là lạc, khoai, ngô, đỗ thì sẽ đạt được cái kết quả cao, giảm tỷ lệ héo xanh chất rũ à, cho tỷ lệ mẩy cũng như là cái chất lượng của à, cây màu à, rất là à, cao và ăn nó rất là ngon, đậm, hạt nó đậm, ngon, ngậy đối với lạc, à, với đậu, đậu và đến đây thì à, chúng tôi xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. À, bác Tráng chào mọi người đi. Chào bà con đi ạ. À. Chào bà con. <laughs> Chúc bà con một năm mới ăn khang thịnh vượng. mạnh khỏe. À. Năm mới ăn khang vụ mùa thắng lợi. À, xin, à, xin cảm ơn các bạn Xin hẹn gặp lại các bà con vào những clip tiếp theo.